anh Phong ơi chị Sam đã gọi là xây nhà gọi là nhà an toàn chống gọi là bà Rani nè chống con uh, à, Cactus Cat nè thì bây giờ anh hãy gọi là xây nhà để chống lại một con quái vật gì đó đi rồi sau đó mình suy nghĩ rất là nhiều luôn mà không biết là mình sẽ xây nhà chống quái vật gì mà hồi sáng nay mấy bạn thấy không Simi Yandere đã xuất hiện mọi người à chính vì như vậy cho nên mình nghĩ bắt đầu ồ tại sao mình lại không xây bảy chống Simi Yandere ta Hợp lý không? Thì chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay nè bạn bạn thấy không? Đây chính là ngôi nhà của mình nè Ngôi nhà của mình ở trong làng Hero Team nè Ở, ở bên kia là Gamin House nè bạn <laughs> Đấy đấy Thì à, mấy bạn thấy xung quanh nhà mình có gì lạ không? Ở bình thường nhà của mình nha Là kế bên đây sẽ là nhà của Sammy nè Còn bên này sẽ là nhà của Kairon Nhưng mà mình bởi vì đã xây nhà an toàn cho mình quyết định là mình đã bọc ngôi nhà của mình lại bằng cái à, khối hắc diện thạch mấy bạn ơi Khối hắc diện thạch này là không thể nào mà đập ra được luôn Đó rất là cứng luôn nha các bạn nha Đấy Thì không cần đầu tư dữ gì ông vậy trời ơi trời simi gian đây mà ông chơi lắc hắt diện thạch luôn trời ơi dữ. tất nhiên rồi bởi vì simi Yanare rất là nguy hiểm chứ không phải là bình thường giống như mấy con quái vật mà bà hay chống lại đâu simi Yanare gọi là có rất nhiều gọi là những cái à, người ta người ta gọi cái gì nhỉ à, phép thuật đặc biệt luôn á đó. Ờ, à, như vậy cho nên hôm nay nè tôi đã chuẩn bị đây quay cho coi nè đầu tiên nha phải nói đến đó chính là cái bẫy xương rồng đấy thì mình đã chuẩn bị cho mình ơi nguyên một cái bẫy xương rồng cái bẫy dạ. này tôi nhớ là dành cho con nít luôn ông nọ nghĩ sao simiyane khạc lửa cái là xong mấy cái này luôn á ờ, sao ờ vậy hả dành cho con nít hả vậy bà bước bà bước cho thử đi bà bước cho thử coi có dành cho con nít không bước cho thử đi đâu, Trời ơi, cái bẫy người ta cái bẫy gai xương rồng đụng vô cái là mất máu liền mà kêu bẫy dành cho con nít. Trời ơi. À, con con con nít đó đi vô vô vô thử đây. Rồi. Vô thử đi Bây, bây giờ tôi cả là cái bẫy này thế nào xin Mia đây cũng vượt qua cho mà xem. Tôi cả luôn á, giọng cá không? Ok, Ôi. được. Ok. Đồng ý là cái việc là Simiyare có thể vượt qua được cái bẫy đi Nhưng mà tôi đâu có phải là xây một cái bẫy không đâu Tôi xây rất là nhiều cái bẫy luôn Chứ phải là một cái bạn hiểu không ở đây nữa nè qua đây Đâu? bây giờ nha ví dụ bây giờ nha Simi Yanere đã vượt qua được cái bẫy xương rồng của tôi đi sau đó Simi Yanere vô vô tới tận đây đi ha thì chúng ta sẽ đến với cái ừ. bẫy tiếp theo Sammy đứng đứng đứng ở bên đó đi ủa đứng đâu ủa đứng đây có gì đâu ờ, à, làm sao tiếp rồi ủa gì vậy ôi ghê ô <laughs> gì vậy đây Ui, xin giới thiệu với Sammy ông chính... hại tôi luôn xếp nữa tôi bị bay màu luôn ông nội vậy đứng sáng thì đó tôi kêu sammy đứng ở đây thôi chứ sammy mà lùi xuống xíu nữa là cái đè đè đầu <laughs> sammy đó Ghê thì bây à. giờ nha đây chính là cái bẫy tiếp theo của tôi chính là cái bẫy hàng rào đe đó Được. những cái đe này á nó sẽ rơi từ trên trời xuống và sau đó nó sẽ chặn đường của simmy yadare lại lại simmy yadare ừ, sẽ không thể nào qua được à. còn Đúng nếu như mà simmy yadare mà trúng mấy cái đe này cái là vỡ đầu luôn hiểu không ừ ha giờ một công đối chuyện luôn vừa trúng mà còn vừa tiêu diệt luôn hay vậy đúng vậy đúng vậy và nếu như mà Similare vượt qua được cái bẫy này của tôi thì sao ừ. thì sao ừ thì sao thì thua chắc rồi sao chắc chứ sao giờ còn không thể đâu. thua được không thể thua Ôi, được bà nghĩ sao vậy tôi đâu có nước giống như bà đâu tôi vẫn còn một cái bẫy nữa qua đây đâu. bây giờ qua đây rồi Sammy ví dụ giờ Sammy là Simmy ra đi Sam từ bên kia đây, chạy chạy nè. chạy qua đây, đây đi dạ vợ, ok vợ tôi à, tôi đã thoát ra cái bẫy rồi tôi ta ta ta đây ta ăn thịt mấy người rồi chạy chạy qua chạy qua chạy qua ê Xin giới thiệu với Sam Đây chính là bảy à, gọi là gì ta bảy Creeper khổng lồ Mấy con quỷ Creeper Hỏi không Nó cắn kìa kìa đau chưa đau chưa Đó sợ chưa Trời ơi rồi Quên quên quên quên quên Để tí đi Để tí đi Rồi để tí Ok tiếp Rồi còn một tim rưỡi ông nội sẽ chết luôn á trời ơi thôi thì cái bẫy này vậy tôi mới nói là cái bẫy nguy hiểm đó thấy không đấy nếu như mà simmy janare mà đi qua đây chắc chắn nó sẽ bị rơi xuống cái bẫy tiếp theo này của tôi <laughs> rồi, rồi ok thì ví dụ như simmy janare vẫn vừa qua được cái bẫy này thì sao thì sao ủa, ủa còn bẫy luôn hả à? dữ vậy đúng rồi nếu như mà simi simi ra có thể vừa qua được ba cái bẫy này của tôi thì sao thì ở bên đây tôi đã chuẩn bị thêm một thứ nữa qua đây đen đen đen đen tôi đã chuẩn bị ở đây cho tôi với bà hai bộ giáp siêu nhân để chúng ta chiến đấu với Shin ra đây nè ghê không ui xịn vô đây coi coi ui bộ đồ màu xám à, màu xám của tôi nè ui đẹp quá à ngầu chưa ngầu chưa trời ơi simi yandere dù có mạnh đến cỡ nào cũng không thể nào chống lại với bộ đồ siêu nhân của tôi được tôi sẽ mặc bộ đồ để đánh nhau với simi yandere đó ai xịn rồi ví dụ như mà Simi Yandere Ui. vẫn đánh lại bọn mình thì sao? Thì sao? Ừ thì chịu chứ sao giờ thua rồi chứ sao Tất giờ. Nhiên là không thể nào chịu được. Chúng ta phải có đến món tiếp theo. Đây tôi cho bà xem. À. Đâu món gì nữa? Bên dưới này tên lửa biết bay Hây. Wow. ghê chưa đây wow. sẽ là một cái tên lửa có thể giúp cho tôi với bà bay được lên trên trời lúc đó chúng ta có thể trốn được simi ra hợp lý chưa wow. rồi ok ok ít nhất phải có cái, cái gọi là cái đường sơ cua để mình bay mình bay chạy đúng không trời, đúng, đúng rồi, rồi đó con tôi bay nè tôi bay tuốt ra bên ngoài đây cũng được nè ghê không ghê không, ghê không? cực kỳ xịn luôn bay lên cũng chăng được không vậy à dạ ủa đó mấy bạn ơi, vừa rồi chính là những cái bẫy của mình và những cái món vũ khí mình sử dụng để chống lại Simi Yandere Mấy bạn thấy có như thế nào, có hay không? Thì nhớ hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha À mà khoan, mình vẫn còn có một cái bẫy bí mật nữa mà mình chưa cho các bạn biết đâu Một tí nữa mình sẽ cho các bạn biết sau nha Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chống lại Simi Yandere thế nào Let's go! Let's go, let's go ai Rồi ok bạn ơi Và hiện tại thì mình đang ở đây để chờ bà Simmy Yanare Bà tới để bà đánh bọn mình nữa bạn Bởi vì hồi sáng nay á là mình đã gọi là ăn hiếp mèo Simmy Mình đã chọc mèo Simmy Để cho mèo Simmy khóc Hả gì Trời ơi ông không cần simi Shimizade tôi quảnh ông bây giờ sao ông giải bắt nạt em tôi hả Trời ơi bà không biết gì hết trơn á Để có thể chịu hồi được gọi là simi Shimizade Chúng ta cần phải bắt nạt mèo simi hiểu không Thì lúc đó simi khóc à. thì Shimizade sẽ xuất hiện để bảo vệ với simi Chính như vậy cho nên chúng ta mới có thể thực hiện được thử thách của fan Bà không biết gì hết trơn á Mà bây giờ như thế này nè Đây để tôi cho bà xem Ở đây tôi có chuẩn bị đâu, một cái đâu. camera Thì cái camera chúng ta sẽ xem thử coi Shimizade đã tới chưa ta Để mình check camera thử nha Để okay. tôi xem coi ừ Ủa? tôi xe hử. Ôi nè đây nè. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi nè. Ủa, Simi kìa, Simi kìa, Simi ra đây kìa. À thấy rồi nha, thấy rồi nha. Ơi hình như bà bà bà đang kiếm đường đi đến nhà mình hay sao á Sam ơi. Bà, bà đang đi tới kìa ông kiếm ông đánh cho chứ sao nữa rồi rồi xong luôn rồi xong luôn rồi rồi tới trước nhà mình đây nè tôi thấy rồi nè đó ui đứng... tôi thấy rồi tôi thấy rồi đứng trước hàng hàng cái hàng cây xương rồng rồi nè ấy ê xỉ mi ra đây đây ơi ấy tên phong cận tivi kia ngươi đâu rồi ngươi xuất hiện ở đây cho ta trời ơi ơi hello xỉ mi anh ra nha tôi là cái camera đằng sau lưng bạn nè bạn ơi tôi sau lưng nè bạn Hả? ơi Hả? Người trong này hả? Đúng rồi ừ. À cái tên Phong cần xấu xa kia Tại sao mày lại bắt nạt Simi của ta nữa Trời đất ơi là trời Ồ, Tôi đáng ghét Mình thích ừ. thì mình bắt nạt thôi Bạn làm gì được mình Bây giờ mình nói bạn nghe nè Trong nhà của mình đã ừ. được gắn rất là nhiều bẫy rồi Bạn không thể nào mà vượt qua được đâu <laughs> à, à, Trời ơi ghê à. vậy cái tên phong cận này dám thách thức gọi là Shimiyare nhà ta ư Được rồi, ta sẽ cho người biết thế nào là sự phẫn nộ của Shimiyare ừ. Ê, để tôi này. xíu, để tôi xíu Đây, tôi ra tôi nói chuyện với bạn luôn nè bạn ơi Đây, đây Phong ơi, đây, sao? Phong ơi, trời ơi, Shimiyare ghê lắm Thôi, có gì đâu mà ghê, yên tâm đi Trời, Shimiyare thì cũng nước y như là mèo Simi thôi Quay <laughs> bạn ơi, tôi thấy cái đầu của bạn thôi, tôi không thấy bạn đó hết trơn á Ê, bạn ơi bạn, tôi nói bạn nghe nè Ở đây tôi có chuẩn bị nguyên cái hàng cây xương rồng rồi Tôi thách bạn vượt qua được á Ờ, hàng cây xương rồng sao <laughs> Ngươi nghĩ cái trò con nít này mà ta sợ hả Hãy xem ta đang nghĩ Bạn làm gì Ủa cái gì Simmy đang làm gì vậy à, Simmy Yandere vừa lấy một cái máy cưa ra sao ơi Ủa cái gì mà Simmy Yandere mà biết dùng máy cưa luôn vậy Ủa dùng máy cưa làm gì vậy Trời ơi Hãy xem ta đang nghĩ Ôi trời Cái gì vậy Rồi xong rồi rồi xong rồi chết tôi rồi sao ơi Ôi không ơi chạy ôi trời ơi à, à. simmy và andare đã sử dụng chiếc máy cưa để cưa hết cây xương rồng đi qua đây rồi sam ơi trời ơi trời gì nguy hiểm vậy phong ơi bây giờ simmy và đây dùng cái cưa cưa mình đó phong ơi ghê quá Hay giờ ừ. sao đây người muốn sao phong cận tivi à, à, tôi à, tôi đâu muốn gì đâu ê simmy ơi ừ. simmy và andare ơi sau lưng bạn có gì kìa hả sau lưng đằng trước mặt bạn có gì nè à, yeah. <laughs> Ui, trời ơi bạn ơi. Tôi nói bạn nghe nè Bạn còn nướp lắm Bạn không thể nào mà vượt qua được mấy cái bẫy của tôi đâu Bây giờ nè Trước mặt của bạn Chính là hơn một ngàn cái đe Tôi thách bạn có thể qua được đó Trời ơi cái đe nó nặng lắm đâu Phong ơi Chui không qua được luôn á Đúng rồi sao chui được Tên Phong cận này Tôi nghĩ với mấy cái đe nhỏ nhắn xinh xắn này có thể chặt được ta sao Hãy được cái sao không ủa cái gì người có gì ủa làm gì vậy ủa gì vậy ôi ủa gì Ê, đào được mà chứ trời ôi chết ơi Sam ơi bây giờ bà sử dụng cái cái cúp đi để bà đào cái đe bà chui qua Sam ơi trời ơi nghiêng mà ui um, Sam ơi ở lại mạnh giỏi nha tôi chạy đây Ê, con cẩn xong rồi nè tôi sợ quá à. yên tâm yên tâm yên tâm yên tâm chúng ta vẫn còn cái bẫy tiếp theo chưa hả ừ. tôi không chịu thua làm gì tôi cứ giỏi qua đánh tôi đi tiếp Ôi, mày quá Sợ chưa, sợ chưa Ha ha ha ha Simmy Zanalea đang bị những con Creeper ăn thịt đó Chạy đi, chạy đi Chạy đi Sợ chưa, sợ chưa Tôi nói cho bạn biết nha bạn Cái bẫy này của tôi là hơi bị hay luôn á Bạn có sợ chưa, chịu thua đi Không nào thắng được tôi đâu Thua đi Cái gì, nó sẽ chống lại ta sao Hỏi chứ Ủa cái gì ạ cái gì vậy Ủa cái gì ạ Bảy Gì vậy Ủa cái gì Ủa ơi Cái gì mà có mấy cái mũi tên nó bay ra vậy Ủa, ủa cái gì ghê vậy Sức mạnh của Simiya đây đó Phong Trời ơi có phép mà Ủa rồi rồi xong luôn ôi hóa ra là cần tivi ơi ơi sam ơi sam ơi sam ủa simiyandare là có phép thuật có thể chịu hồi ra mũi tên hả à? trời ơi bà ơi gô mi gọi gió gì cũng được hết trơn á phạm ơi không biết hả trời ơi cái gì đâu mà chịu hồi ra mấy mũi tên bắn chết thế con ripper tôi ơi bà đang leo lên kìa sao ơi chạy sao ôi chạy chạy chạy, chạy trời ơi fail hết trơn rồi yên tâm yên tâm không sao không sao chúng ta còn cách chúng ta còn cách tiếp theo mà yên tâm đi đợi tôi tôi đợi bà lên tôi đợi bà leo lên đã thôi bà leo lên kìa bà leo lên kìa à simi yandere tôi nói cho bạn ừ. biết nè tôi á đã xây những cái bẫy này nhưng mà tôi không ngờ bạn lại quá thông minh có thể vượt qua được những cái bẫy của tôi ừ. nhưng Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết thế nào sức mạnh của phong cận TV Rồi Leo giáp sao Mặc mà giáp vô Phong ơi Ok có áo giáp này nè Siêu nhân xanh biến hình Chiu chiu Siêu nhân xám biến hình Hay cha ngầu chưa Ngầu chưa ngầu chưa Phong ơi nhìn tôi có ngầu không Nhìn tôi ngầu, không quá trời ngầu luôn Sam ơi Trời ơi Sam mặc bộ đồ này nhìn ngầu hơn tôi luôn Nè xin mời em đây nè Tôi nói cho bạn biết nha <laughs> Bọn tôi đã biến thành siêu nhân rồi Bây giờ bộ giáp siêu nhân rất là mạnh bạn chỉ có một người Còn bọn tôi có tận hai người Làm sao bạn có thể đánh lại bọn tôi <laughs> không cha cha từng bạo hai đến một không chột cũng què Nghe đúng chưa vậy. Hả hmm, Đúng Là một mình ta không thể đánh lại hai người được Nhưng Chứ sao Ta có thứ khác đánh với các người cơ <laughs> Thứ khác hả <laughs> Thứ khác là thứ gì Cho ta xem coi một cái gì đây Ủa <laughs> trời trời ơi nè này thì zombie zombie dạ. nè zombie nè trời ơi sam ơi sam ơi nhìn kìa đúng là cái đồ nướp tính ra là bây giờ là buổi sáng mà chịu hồi ra zombie xong rồi zombie bị cháy hết trơn ra dở ẹt dở ẹt sao không sợ hai tụi mình rồi nhưng hai tụi mình mạnh quá rung tay rung tay đúng đó. rồi đúng rồi bây giờ nè chịu hồi ra bao nhiêu con tôi quýnh bấy nhiêu con luôn đúng rồi sao đúng là những con người tuyệt vời đây mới là sức mạnh thật của những lũ zombie của ta hey cái gì ôi làm gì làm gì quýnh nè quýnh nè ủa cái gì vậy ôi quýnh nè ôi cái gì vậy ủa quan gì vậy ủa mang dâm bị bị gì nè sam ơi ôi ôi cái gì vậy ôi zombie tấn công cái hai cái lũ này cho ta ôi trời ơi sam ơi tự nhiên tự nhiên con zombie đó nó bị chọi cái bình cái bình thuốc kia vô trong người nó sống nào nó biến thành khổng lồ luôn sao ơi ai biết cái gì vậy ui con này mạnh vậy trời ơi nguy hiểm quá nguy hiểm quá trời kiểu này là bọn mình không thể nào đánh lại simmy genere bạn đúng ơi không rồi, ngờ đúng rồi. không ngờ simmy genere có thể chịu hồi được cả những con zombie như thế này nữa thật là nguy hiểm ui. quá ừ. đi <laughs> bây giờ ui. phải làm sao giờ phải làm sao đây giờ sao giờ sao ông ơi nghĩ cách đi ông ơi tôi đang suy nghĩ tôi đang suy nghĩ tôi đang suy nghĩ thôi bây giờ trước tiên bọn mình cứ đánh nhau với bọn nó trước đi sao Trời ơi, ê, cái da của ta, các người có chắc không? Ai da đâu quá, ai da Mấy con này nó mạnh quá ai da à, nó tung lên trời rồi ai da à, con ơi ơi tôi chết queo rồi sam ơi <laughs> trời mệt quá trời quá đất luôn á ơi sam ơi tôi không ngờ rằng là simmy yandere lại có thể mạnh đến như vậy luôn á sam bây giờ mình phải làm tôi... gì đây tôi bảo với ông rồi mà simmy yandere mạnh lắm không chịu nghe tôi giờ sao đây ừ. tôi muốn về nhà cơ bây giờ có chịu thua ta chưa hả chịu thua ngươi nghĩ rằng là ta sẽ chịu thua ngươi sao hả mèo simi yandare ta nói cho ngươi biết nha ta không sợ ngươi đâu Hừm, chẳng qua là bởi vì ngươi có nhiều phép thuật hơn ta cho nên ngươi mạnh hơn ta ngươi đánh lại ta thôi nhưng mà trí thông minh của ngươi không bao giờ thông minh được bằng ta đâu hãy xem ta đây tại sao mày lấy cánh lên lại cánh lên lại cánh lên làm okay. gì cái gì vũ khí tiếp theo của bọn ta chính là cánh tên lửa bay ngươi không bao giờ bắt được bọn ta đâu tạm biệt <laughs> Simmy <laughs> và anh ra đây à Ta nói cho ngươi biết Tao biết rằng là ngươi đến đây chỉ để bắt hai bọn ta thôi đúng không Cho nên bọn ta đã chuẩn bị cái cánh này để bay đi bất cứ lúc nào rồi Bây giờ bọn ta sẽ lên mặt trăng bọn ta sống Ngươi không thể nào mà bắt bọn ta được đâu Các ngươi Ủa? các ngươi lại thân thường ta quá rồi đấy Cười gì cười ừ. hoài vậy Ngươi tính làm gì bọn ta Hãy xem sức mạnh của ta đây Hả sức mạnh gì Ủa kìa Trời Đâu cái ừ cánh Ủa trời ơi à. Sam ơi Simi Yandere biết biết biết mọc cánh luôn hả Trời tôi không biết luôn á Cái này mới mới nha Vụ này mới nha tôi biết Ủa kìa vậy Ê ê bay lên kìa Bay lên kìa bay lên kìa ai cho ta Phong cường Ê xin lỗi Xin lỗi xin lỗi Chạy đi Sam chạy đi Sam ừ. Trời ơi giờ sao không chạy không không chạy rồi kìa Trời ơi tôi bị cháy rồi Tôi tôi không ngờ là Simi Zadare là có thể bay được luôn á Sam ơi kiểu này bọn mình không thoát được rồi Đúng ừ. Bay cho tao giờ sao vậy tao Bây giờ sợ quá Bây bây giờ tôi không biết làm sao nữa Sam ơi Giờ mình mình chỉ biết bay bay thế này thôi Nhưng mà thế nào cũng bị bắt à Ôi, Xuống xuống xuống xuống Quên mất quên mất tôi còn cái này tôi còn cái này Xuống đây xuống đây Chạy chạy chạy Chạy đây chạy đây vô đây, Ui vô nhà nhà trốn trốn trốn. Ui, ui, Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Vô đây, vô đây, vô đây. Ờ, ờ, ờ. Ui, giờ Trời sao, ơi, các bạn sao? ơi. Mình không ngờ rằng Simi Hanare lại mạnh đến như vậy luôn á Còn có thể mọc cánh bay lên trời được nữa Rồi ờ, tôi, tôi tháo tôi tháo cái bộ giáp mới được Sao Sam tháo tháo cái bộ giáp ra nhanh lên nhanh lên nhanh lên Ôi giờ okay. sao giờ sao Có cách nào không Có cách chứ sao không Ờ bà tháo cái tên lửa ra đi Trời ơi đeo tên lửa một tí nó bị phát hiện Tháo ra tháo ra Đây đây rồi rồi rồi, rồi. Tôi nói cho Sam nghe nè Tôi đã chuẩn bị phòng trường hợp này rồi Bởi vì tôi sợ rằng là Simi Yandere cũng có thể bay được Cho nên tôi đã nghĩ ra được thêm một cách nữa thể cách này rất là hay luôn Đây, đây theo tôi theo tôi Đây ở trong cái rương này nè tôi có chuẩn bị hai cái quả trứng đây nè hai cái quả trứng đây nè ở trong đây có rất là nhiều npc hình tôi với bà luôn thấy không đó ui xịn vậy ủa mà làm gì vậy mình để này có gì đâu thôi sam không biết vậy hết trơn á simi yandere mục mục đích của simi yandere đến đây đó là để bắt chúng ta đi cho nên á là tôi chỉ cần tôi với bạn chỉ cần trốn được là sẽ an toàn hiểu không chính vì vậy bây giờ nè <gasps> sammy với, với sammy phụ tôi bọn mình sẽ đặt thật là nhiều npc trong nhà thì đó simmy anere và trong nhà sẽ không biết người nào là thật người nào là giả lúc đó chúng ta sẽ nhân cơ hội và bỏ chốt hiểu không hợp lý phải không trời ơi trời ok đây, ok đặt ông nha. đây đây đây tôi sẽ đặt ờ, npc sammy nè bà đặt npc ờ, phong cận đi nhanh lên nhanh lên nhanh lên ok ok ok rồi rồi, rồi. nhanh nhanh nhanh đây tôi đặt tôi đặt đây, lên tôi đặt đầy nhà luôn đầy phòng luôn ok rồi đấy sammy còn phong cận luôn này nhanh lên sao, nhanh lên sao, nhanh lên đặt nhiều vô đặt, đặt, đặt, đặt nhiều nhiều quá ok ok, okay. Rồi, rồi, từ từ làm khẽ khẽ thôi, cậu đừng xin Mija ra nghe. Thôi. Ok ok. Đây, ok cũng cũng cũng khá là nhiều á, cũng khá nhiều á. Bây giờ chúng ta nhớ là không không thể nào mà thể hiện chúng ta là người thật nha. Chúng ta đứng im lặng đúng không? Im lặng. Ok im lặng im lặng. Ok. Tôi bên cạnh đâu nha. Ok ok rồi ừ. rồi. ba hai một vô. Ok, từ từ. Hình như mẹ Simi Danare đang đứng ở ngoài cửa kìa. Ừ. Đúng rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy ừ. rồi. Hả? Gì đây? Tại sao lại toàn phong cận với Sami này? Đứng yên ờ. Phong. Ừ, tôi đang đứng yên nè. ở đâu à? ơi, bọn tôi ở đâu bọn tôi ngu gì bọn tôi nói ui ui à, bà đừng cái bên tôi là sao ơi <laughs> sao ơi đừng làm với trường anh ngươi là ở đâu hả Trời ừ, ơi, cái kiếm đó mà chém là banh xác luôn á Phong ơi Cây kiếm đó mà chém vào người tôi là tôi bị trẻ làm đôi như que củi luôn á Sam ơi ui Ôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy bên đây bên đây bên đây đóng cơ lại đóng cơ lại ok ok chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đi sam chạy đi sam hình hình như bà bà không biết người nào là người thật là bà bà đang kiếm đó ừ. ok chạy đi ơi ơi phụ phụ tôi đặt đặt đặt đặt bà lóc đi qua bên kia lên lên rồi đây đây đây rồi ờ, đi qua đây qua đây qua đây chạy chạy chạy chạy nhanh lên nhanh lên trời ơi bạn ơi hôm nay hôm nay mình đụng nhầm người rồi mình đụng nhầm Simi Yandere gọi là siêu mạnh nữa bạn ơi mình không thể nào chống lại được bả nhưng mà không sao dù gì thì mình với Sammy vẫn có thể thoát được vậy là bọn mình vẫn có thể an toàn được các bạn à may mắn ghê luôn á ôi, ôi. sau lâu mình làm mẩy cho bà rồ tí phong suýt chết luôn á trời chứ đâu có ngờ rằng là Simi Yandere mạnh đến như vậy đâu thôi được rồi các bạn ơi mình nghĩ rằng là bây giờ bọn mình cần phải đi trốn đây sau đó kiếm mèo Simi để xin lỗi đây không thôi là Simi Yandere gọi là đánh bọn mình chết queo luôn á ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình